À, vâng xin chào tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh siêu cầu miền Trung của mình ạ Kênh thứ hai đó là kênh siêu cầu Phan Quân Kênh chuyên sân cầu thủ số Đài miền Bắc cho anh em tham khảo một ngày Và lời nói đầu tiên cho mình xin được thay mặt anh em đồng của lập kênh Anh em đồng của số xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em Và chúc tất cả anh chị em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân yêu của mình ạ Vâng, trước mặt anh em đây là bảng kết quả bình thường của chúng ta chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Giải đặc biệt chúng ta có dạng năm số 28914, càng 9 đầu 1 đuôi 4, tổng đề là tổng đề 05. Và in cho anh em bộ đề nhất đó là bộ đề 14 đúng ạ. Vâng để điểm nhanh một chút phần lô của chúng ta ngày hôm nay thì các đầu lô của chúng ta ngày hôm nay ra đều anh em nhá. Lô tập trung về nhiều nhất đó là đầu 8 đúng ạ. Và xét về lô hai nhảy ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có đó là đầu 5 có chú lô 51 đúng ạ đầu 6 có chú lô 66 và đầu 8 thì chúng ta có chú lô 88 đúng ạ đầu 9 thì có chú lô 97 đúng ạ đó là điểm nhanh về bảng kết quả bình thường của chúng ta ngày hôm nay và lô về phần lô hai nháy đúng ạ lô ngày hôm nay ra ít nhất thì chúng ta có đầu 7 có chú lô 79 đúng ạ đầu 3 thì có chú lô 37 phải không ạ đó là về phần lô ít nhất ngày hôm nay ra ảnh nhá và như anh em đã thấy rồi đúng không ạ trước bản kết quả bài thử của ta ngày hôm nay đầu nó ra ít và ra nhiều thì anh em cũng đã thấy rồi đúng không ạ và à, hai ngày rồi thì mình bận công việc không lên được video để cho anh em theo khảo hàng ngày thì ngày hôm nay mình quyết định và quay lên lên và đưa video đưa ra cho anh em những số để anh em tham khảo hàng ngày phải không ạ và mình không để mất thời gian của anh em nữa thì mình xin phép quay vào bảng bảng đầy tuần sẽ cầu vào tỷ số cho anh em ngày mai đúng không ạ và trước mắt anh em đây là các bạch thủ đề 14 ngày 29 tháng 3 năm 2020 nằm ở đây rồi đúng ạ và cách tới một ngày là ngày mai ngày 30 tháng 3 năm 2020 thì ô mà ô màu vàng của chúng ta nó được nằm ở đây anh em nhá và ô này thì nó chưa được đào loạt thì nó nằm tạm ở đây rồi đúng ạ mai ngày mai thì chắc chắn nó sẽ là nằm ở đây rồi đúng ạ và câu này mình đưa ra cách cho anh em đó năm tuổi cuộc sống anh em nhá và anh em cùng mình đếm này một hai ba bốn năm tuổi cuộc sống đúng ạ thì chúng ta có đó là các mạch thủ đề 17 ạ à. Và từ bạch thủ đến 17 anh em cắt lên và đếm lên cho mình nhỉ 1, 2, 3, 4, 5 tuần của sống đúng ạ? Thì chúng ta có đó là các bạch thủ đề 12 và các bạch thủ đề 12 và các bạch thủ đề 17 và ô màu vàng của chúng ta ngày mai nó được sinh ra và thành lập như thế nào? Thì bây giờ mình xin phép được đánh dấu và phân tích cho tất cả anh em đúng ạ? Con bạch thủ đề 12 tổng đề là tổng đề 38, bộ đề là bộ đề 12 đúng ạ? Và nó được sinh ra và thành lập như thế nào? Thì từ con bạch thủ đề 12 anh em cắt lên cho mình một xin lỗi cái lên cho mình hai tổ hợp sống anh em ạ. Chúng ta có đó các bạch thủ đề 88 và con bạch thủ đề 24 đúng không ạ? Thì anh em lấy này, anh em lấy con không là con không hàng nghìn của ngày 23 tháng 12 năm 2019 Anh em kết hợp con 8 là con 8 hàng đơn vị của ngày 30 tháng 12 năm 2019 đúng ạ Anh em lấy không kết hợp với 8 trở thành 8 đúng ạ Sinh ra cho anh em một tổ đề đó là tổ đề 38 pha trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 12 tổng đề là tổng đề 38 bộ đề là bộ đề 12 đúng ạ và đó là tay đầu tiên anh em nhé và tay thứ hai của chúng ta thì từ bạch thủ đề 12 anh em tiến tới cho mình hai ngày cuộc sống và cách lên cho mình một tuần lui xin lỗi anh em tiến tới cho mình hai tuần cuộc sống hai ngày cuộc sống xin lỗi anh em à hai ngày cuộc sống và cách lên cho mình hai tuần cuộc sống thì chúng ta có đó có bạch thủ đề 05 và có bạch thủ đề 81 đúng không ạ thì anh em lấy này anh em lấy có ba là có ba hàng vạn của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ đây mình xin phép một người thấu lại ngày mùng con ba hàng vạn của ngày 1 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp của năm là có năm hàng nghìn của ngày 25 tháng 12 năm 2019 đúng ạ anh em lấy 3 kết hợp với 5 sẽ thành 8 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 12 tổng đề là tổng đề 38 bộ đề đó là bộ đề 12 đúng ạ đây và tiếp tục tay thứ ba của chúng ta thì từ con bạch thủ đề 81 đúng ạ Anh em đã cho mình một tủ chống la có mạch thủ đề 49 đúng ạ Tinh em lấy đầu vào 26 của ngày 28 tháng 12 năm 2009 Anh em lấy đầu vào 26 kết hợp với nhau anh em lấy hai kết hợp với 6 chia thành 8 đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 38 anh em nhá. Và trả thẳng về cho anh em có mạch thủ đề là có mạch thủ đề 12, tổng đề là tổng đề 38, bộ đề là bộ đề 12 đúng ạ. Đây mình xin phép được phân tích lại cho tất cả anh em tư có bạch thủ đề 12 anh em cách lấy cho mình hai tủ khoảng trống thì chúng ta có đó có bạch thủ đề 88 và còn 24 đúng không ạ tinh em lấy con không là con không hàng nghìn của ngày 23 tháng 12 năm 2019 anh em kết hợp với xin lỗi anh em nhé anh em kết hợp con 8 là có 8 hàng đơn vị của ngày 30 tháng 12 năm 2019 anh em lại không kết được vị 8 trên tháng 8 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em qua bài thủ đề lan bài thủ đề 12 tổng đề là tổng đề 38 bộ đề là bộ đề 12 đúng ạ đây và đó là cái đầu tiên và tay thứ hai thì từ góc bạch thủ đề 12 anh em tiền tới cho mình hai ngày cổng trống và kết lên cho mình hai tủ cổng trống thì chúng ta có đó bạch thủ đề 05 và bạch thủ đề 81 đúng không ạ thì anh em lấy con ba là con ba hàng vạn của ngày 1 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp với năm hàng nghìn của ngày 25 tháng 12 năm 2019 anh em lấy ba kết hợp với năm trở thành 8 đúng không ạ sinh ra cho anh em một thủ đề đó là thủ đề 38 anh em nhá và trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 12 tổng đề là tổng đề 38 bộ đề là bộ đề 12 đúng không ạ và đó là tay thứ hai anh em nhé và tên thứ ba của chúng ta thì từ có mạch thuộc đề 81 Anh em kết ra cho mình một tổng giống là có mạch thuộc đề 49 đúng không ạ Và anh em lấy đầu vào 26 của ngày 18 tháng 12 năm 2019 Anh em lấy hai kết hợp với 6 trên 8 đúng không ạ Xin ta cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhé Và ba tay của chúng ta đều là hệ tổng 38 và nghiêng về cho anh em có mạch thuộc đề Là có mạch thuộc đề 12 tổng đề là tổng đề 38 Bộ đề là bộ đề 12 anh em nhé Đó là tay thứ ba đúng không ạ Và ba tay của chúng ta đều là hệ tổng là hệ tổng ba tám đúng không ạ? Và mình xin phép kéo xuống qua bạch thủ đề là có bạch thủ đề 17, tổng đề 38, bộ đề 12 đúng không ạ? vẫn tiếp tục là cái bộ đề 12 đúng không ạ? Thì nó cũng tương tự như tại trên qua bạch thủ đề 12 đúng không ạ? Ở trên như thế nào thì ở dưới nó tương tự như vậy anh em nhé. Và từ con bạch thủ đề 17 anh em cách cho mình hai tổng chống thì chúng ta có đó bạch thủ đề 45 và con bạch thủ đề 07 đúng không ạ? Thưa anh em là con ba là con ba nghìn của ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020. Anh em kết hợp của năm hàng đơn vị của ngày mùng 10 tháng 2 năm 2020. Anh em là ba kết hợp với năm trở thành 8 đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 3 tháng anh em nhé. Và trả thẳng về cho anh em có bạch tổng đề là có bạch tổng đề 17, tổng đề tổng đề 38, bộ đề là bộ đề 12 đúng không ạ? Và đó là tay đầu tiên. Và tay thứ hai của chúng ta thì từ con bạch tổng đề 17 anh em từ từ cho mình một ngày cái là cho mình hai tổ cuộc chống thì chúng ta có đó mặt chủ đề 4 bài và còn 15 đúng không ạ? Thì anh em lấy con bài là con bài hàng nghìn của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp với một thằng vạn của ngày 12 tháng 2 năm 2020 anh em lấy bài kết hợp với một trên thành 8 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhá và trả thẳng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 17 tổng đề tổng đề 38 bộ đề là bộ đề 12 đúng ạ và đó là cái thứ hai và tay thứ ba của chúng ta thì từ con mạch thủ đề 15. Anh em ghép lại cho mình một tổ giống là con mạch thủ đề 89 đúng không ạ? Thì anh em lấy đầu vào 89 kết hợp với nhau. À xin lỗi anh em. Anh em lấy đầu vào 80 kết hợp với nhau. Anh em lấy 8 kết hợp với 0 trở thành 8 đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 38 anh em nhé. Và ba tay của chúng ta đều là hệ tổng 38 anh em ạ. Đều là hệ tổng 38 và nghiêng về cho anh em con mạch thủ đề là con mạch thủ đề 17, tổng đề là tổng đề 38, bộ đề là bộ đề 12 đúng không ạ? Và đó là ba tay đều như nhau anh em nhé tay trên như tay dưới và tay dưới đều như tay trên anh em ạ đó và mình xin phép được kéo xuống ôm một vàng ngày mai mình sẽ phân tích cho tất cả anh em và mình sẽ bắt tổng gì cho anh em ngày mai đây cho nó chắc chắn và chuẩn đây đúng không ạ và từ ông ngày mai của chúng ta cũng như vậy anh em nhá anh em cứ lên cho mình hai tổng cuộc sống này chúng ta có đó có mạch thủ đề 23 và có mạch thủ đề 22 đúng không ạ Tiếp em lấy con 8 là con 8 hàng nghìn của ngày 16 tháng 3 năm 2020. Anh em kết hợp với 3 hàng đơn vị của ngày 23 tháng 3 năm 2020. Anh em đây 8 kết hợp với 3 trở thành 1 đúng không ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 16 bằng nghiêng về ô màu vàng ngày mai và đó là tay đầu tiên anh em ạ. Tay đầu tiên là nghiêng về ô màu vàng ngày mai đó là cái tổng 16 anh em nhé. Và tay thứ hai của chúng ta này từ một vàng anh em tiền tới cho mình hai ngày khủng trống đúng ạ và cái này cho mình hai thùng khủng trống thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 96 và con 89 đúng ạ thì anh em lấy này anh em lấy con năm là con năm hàng vạn của ngày 25 tháng 3 năm 2020 kết hợp với anh em kết hợp với con một là con một hàng nghìn của ngày 18 tháng 3 năm 2020 anh em lấy năm kết hợp với một trở thành sáu đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 16 và nghiêng về ô một vàng ngày mai và đó là tăng thứ hai anh em nhá đó và tiếp tục tranh thứ ba của chúng ta thì từ có bạch thủ đề 89 anh em vẽ kết cho mình một tổ trống thì chúng ta có đó có bạch thủ đề 24 đúng không ạ? Thế anh em lấy đầu vào của ngày đầu vào hoa chín của ngày 11 tháng 3 năm 2020 anh em lấy đầu vào hoa chín kết hợp với nhau anh em lấy hai kết hợp với chín trở thành một đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 116 anh em nhá và trả thẳng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ xin lỗi anh em ạ anh em lấy đầu vào 29 kết hợp với nhau anh em lấy hai kết hợp 9 trẻ thành một đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 16 đúng ạ và nghiêng về ô một vàng ngày mai và đó là tay thứ ba anh em nhá đó và ba tay của chúng ta đều hệ tổng hệ tổng 16 anh em nhá và nghiêng về ô màu vàng ngày mai thì theo cầu kèo đường lối thì ngày mai mình bắt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 16 anh em nhá đó anh em xem anh em tham khảo nếu anh em có chơi thì anh em nên cân nhắc có nên vào to hay là nhỏ đúng ạ và liệu có chuẩn không thì như mình đã nói rồi đúng ạ những số trên video mang ra cho anh em chỉ là tính chất mang tham khảo anh em nhá không phải để anh em đánh to cất lớn đó anh em có chơi thì chơi vui chơi trò đá bị hơi 50 nghìn anh em nhá lô 50 điểm còn mà anh em đã xác định đánh to cất lớn thì anh em kết bạn zalo đúng ạ nhưng mà hiện tại số nói zalo của mình chưa treo anh em nhá đó thì anh em cứ tham khảo đi ở chỗ nào chuẩn thì anh em chơi còn ở mình chuẩn thì nếu anh em cảm thấy mình lên video số chuẩn thì anh em để cho để giới cho mình một dòng comment đó là để số điện thoại bảo mình để số điện thoại lại cho anh em để anh em kết bạn zalo để mình cho số anh em nhé còn không thì anh em cứ tham khảo mình lên video thì anh em cứ nói chung nói chung là cảm ơn anh em đã vào xem và để lại cho mình những like đó và tiếp theo là anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi còn không kết không trùng máu không trùng cầu thì không chơi và không có tiền đúng ạ đó và không để mất thời gian của anh em nữa thì mình xin phép được tắt đi và vào chung số cho anh em ngày mai và ngày mai mình sẽ chốt cho anh em tổng đề cứng đó là tổng đề 16 anh em nhé chốt tổng đề cứng là tổng đề 16 và lót cho anh em một tổng đề phụ đó là tổng đề 38 anh em ạ. À. 1638 đấy. Anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu tổng nào anh em chơi tổng đó đúng không ạ? Kết bộ nào anh em chơi bộ đó phải không ạ? Đó. Và chúng ta tổng đề 16 thì chúng ta gồm có 3 bộ. Đó là bộ đề 01 đúng ạ. Bộ đề 01, bộ đề 24 và bộ đề 33 đúng ạ. Và mình sẽ lót cho anh em một bộ đề đó là bộ đề 17 của tổng đề 38 Đúng ạ, mình sẽ lót xin lỗi anh em, mình sẽ lót cho anh em một bộ đề 12 của tổng đề, đó là tổng đề 38 anh em nhá. Anh em xem, anh em tham khảo kết tổng 16 anh em chơi tổng 16, kết tổng 38 anh em chơi tổng 38 đúng ạ. Kết bộ 01 anh em chơi bộ 01, kết bộ 24 anh em chơi bộ 24 đúng ạ. Kết bộ 33 anh em chơi bộ 33 và kết bộ 12 thì anh em sẽ bộ 12 đúng ạ. Đó là về tổng về bộ đúng ạ. Đấy, mình lên video thì ngày nào mình cũng phải lên đúng ạ trường hợp mình bận quá mình không lên được thôi còn mình lên được thì anh em xem anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi chơi nhưng mà chơi vui chơi trả lá bị hơi chơi 50 nghìn lô 50 điểm thôi anh em ạ à. còn đánh to cốt lớn thì anh em kết bạn zalo anh em nhé đó và mình hy vọng là mình lên video tối chủ nhật thì ngày mai ngày đầu tuần thứ hai đúng không ạ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ thì hy vọng một ngày đó là ngày mai một ngày tưng bừng và rực rỡ cho tất cả anh em ở trên kênh đó nếu anh em có chơi thì chơi mà không chơi thì anh em tham khảo anh em nhé đó và mình lựa lọc ra cầu kèo thì nói chung là về phần đề thì tỷ lệ ăn chắc chắn là không được 50 50 phần trăm đâu anh em ạ vì có một thời có một tiếng để mình uh, soi cầu và lên video cho anh em đó còn lô thì tỷ lệ ăn có thể là 5 đến 5 đến 60% anh em nhá. Đấy còn anh em tham khảo kết trùng máu trùng cầu với anh em thì anh em chơi, không thì thôi anh em nhá. Đó. Và mình xin phép được chốt dàn để kết cho anh em ngày mai. Dàn để kết gồm có 10 số anh em nhá. Dàn để kết ngày mai thì chúng ta có đó là 0110 anh em nhá, 0110 đây. 0110 0660 0660 đúng ạ và 3883 3883 3883 đúng ạ 3883 và 9779 ạ, 9779. Phải không ạ? Và vâng, tiếp theo nữa là con gì đấy ạ? Tiếp theo nữa đó là 29 24 đấy. Đây là về phần giải kết 10 số cho anh em ngày mai. Anh em xem, anh em tham khảo, kết trùng máu trùng cầu anh em chơi. Không kết không trùng máu, không trùng cầu, không chơi và không vào tiền anh em nhé. Đó là về dàn đề kết 10 số cho anh em ngày mai. Và để chốt lô cho ngày mai thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Phan Quân sẽ cầu từ số ngày 30 tháng 3 năm 2020. Chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 16 và lót cho anh em tổng đề phụ là tổng đề 38. Bộ đề 01, bộ đề 24, bộ đề 33 là của tổng đề 16, lót cho anh em bộ đề 12 của tổng đề 38. Anh nhìn áp. Dàn liên kết gồm có 0110, 0660, 3883, 9779, 29 và 24 đúng ạ. Đó là dàn liên kết của mình. Chốt lên cho anh em tham khảo một ngày đúng ạ. Đó bởi vì tổng đề bộ đề ra đề của chúng ta là xong rồi đúng không ạ thì mình xin phép được cho cho anh em bạch thủ lô và độc thủ lô cho anh em ngày mai anh em xem anh em tham khảo anh em nhá và bạch thủ lô bạch thủ lô ngày mai là con gì ạ bạch thủ lô ngày mai đây xin lỗi anh em ạ đây bạch thủ lô ngày mai mình chốt cho anh em là bạch thủ lô 12 anh em ạ bạch thủ lô 12 và độc thủ lô mình chốt cho anh em là còn 21 đó cặp 12 21 ngày mai cho tất cả anh em nếu anh em xem thấy mà trùng máu trùng cầu lô thì anh em chơi lô mà chơi cộng trùng máu đề thì anh em chơi đề đúng không ạ phải không ạ trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không trùng máu trùng cầu thì không chơi phải không ạ đúng không ạ đó và những số hàng ngày mình chốt và cho anh em tham khảo trên này thì uh, mong anh em xem thì anh em để lại cho mình những like và những đăng ký anh em nhé những nút like là gì ạ những nút like là những cái niềm tin và động lực từ anh em dành đến cho mình lên video và mang ra cho anh em những số để anh em tham khảo một ngày anh em ạ và những nút, nút đăng ký là để những khi mình lên video thì anh em sẽ nhận cái video sớm nhất trong ngày của mình đúng ạ đấy nút like thì anh em tạo thêm cho mình động lực và nút đăng ký thì đó là dành cho tất cả anh em đúng ạ dành riêng cho anh em mình lên video cái là báo về máy anh em thì anh em sẽ nhận được cái video của mình đưa lên đúng ạ đó và cái trước mắt là cái điểm động lực là những nút like và sau đó là những đăng ký anh em nhé đó và mong anh em xem thì để lại cho mình những nút like và những đăng ký anh em nhé và đến đây thì đoạn video của mình xin phép được kết thúc và xin chúc cho anh em ngày mai một ngày phát tài phát lộc xin chào và hẹn gặp lại anh em ngày mai